À, chào các bạn nhé mình à, đã đăng cái video trước mình à, có nói vấn đề là là việc nhẹ lương cao về à, video này là ghép bằng cái kỹ xảo thì trong cái video trước mình có nói là video sau mình sẽ hướng dẫn thì đến video này các bạn hãy theo dõi và mình sẽ hướng dẫn từng bước chúng ta sẽ làm cái kỹ xảo để ghép mình lên một cái nền mà chúng ta để ghép con hổ vào giống như là là chúng ta đang nói chuyện mà có cái à, video mà có cả con hổ luôn ấy đấy có nhiều bạn là chúng ta cũng à, có thể là ai cũng có thể làm được nhưng mà muốn làm một cái video như vậy thì các bạn à, theo dõi kỹ chúng ta có thể xem đi xem lại vài lần là chúng ta có thể làm được đấy ví dụ như là khi con hổ này nó ra này là chúng ta phải có một cái để chúng ta uh, video nữa để chúng ta lồng vào đây đấy muốn làm được cái video như thế này thì chúng ta hãy xem lại cái phần uh, xóa logo master mà tôi đã đăng video trước chúng ta quay lại chúng ta xem chúng lấy phần mềm về và chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm đó chúng ta làm ngay ở trên điện thoại luôn và bây giờ à, chúng ta sẽ xem là cái phần mềm cái master là tôi đưa cái hình lên đây chúng ta tải về và cài đặt vào máy và chúng ta xem video rồi à, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm video cái video y như này hoặc là chúng ta có thể là là sáng tạo hơn chúng ta làm nó hay hơn đẹp hơn đẹp hay không thì do mình chỉnh thôi còn cái phương pháp làm thì tôi sẽ chỉ cái cách làm từng bước rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn à, từng bước một có gì mà các bạn thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phía dưới nhé rồi chúng ta được tiến hành bắt đầu chúng ta làm đây việc đầu tiên là chúng ta phải à, đao cái hình nền ta chọn cái hình nền nào cho nó hợp lý phải có cái nền cỏ ở dưới để khi con hổ nó ra là cho nó hợp lý rồi các bạn tải về máy trước nhé Đấy, bước tiếp theo là chúng ta sẽ xem một cái video mà video gốc tôi đã quay sẵn khi các bạn làm video cũng vậy nhé các bạn à, phải quay một cái video gốc trước và có cái màn nền à, màu xanh ở phía sau lưng để tí nữa chúng ta để à, lồng cái màu xanh này vào đấy bây giờ chúng ta để xem cái video gốc công việc rất là đơn giản hôm nay là tuyển người để về à, làm à, việc giúp gia đình mình với mức lương à, khá cao đã 150 triệu nếu mà lấy tiền ngày mỗi ngày năm triệu làm xong ngày nào lấy tiền ngày đấy công việc là đơn giản các bạn chắc cũng đang muốn xem là công việc gì và bây giờ mời các bạn chúng ta xem công việc tôi giới thiệu tôi sẽ mời con thú cưng nhà mình ra sau đó để giới thiệu chúng ta cách chúng ta làm việc rồi sau mỗi ngày chúng ta phải làm như thế nào bắt đầu đúng rồi rồi à, công việc của chúng ta rất là đơn giản chúng ta chỉ việc là mỗi ngày chúng ta chỉ việc là sáng ra chúng ta đánh răng cho gỗ và ta kiểm tra xem là có cái răng nào nó bị hư hay không chưa thứ hai nữa trong buổi chiều chúng ta chỉ việc là ra khuôn khổ đi chơi thôi sau đó về tắm rửa cho nó thế là hoàn thành công việc một ngày trong ngày nào à, lấy tiền ngày đấy hôm trước à, cũng có thuê một người nhưng mà làm được không một ngày thôi ngày hôm sau chả thấy đâu hôm nay sẽ phải chuyển cho người đó. đây các bạn nhìn nó dễ thương không rồi bây giờ các bạn có thể cắt cổ trời thấy dễ thương không rất là công việc rất là đơn giản rồi à, sau khi chúng ta đã tải hình nền về và chúng ta quay cái video gốc rồi bây giờ à, bước tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách chúng ta sẽ làm như thế nào rồi các bạn cùng xem nhé rồi à, bây giờ à, chúng ta sẽ à, làm theo thứ tự như sau. Đầu tiên các bạn à, lên Google, lên Google Chrome hoặc là Google Cốc Cốc gì đấy. Các bạn à, đao một tấm hình về máy. Đây ví dụ như một tấm hình này tôi đã đao về đây. Cái này đằng sau á Đấy cái này đằng sau Một tấm hình mà chúng ta sẽ đưa vào chúng ta làm nền. Đây cái tấm hình này đây. Đây, tấm hình này đây khi à, các bạn đao về và bắt đầu tiến hành làm ấy thì các bạn xem là cái hình này khi nó chạy nó ra nó vào này nhìn này nó ra nó vào thì chúng ta phải à, nhấn vào cái hình này để chúng ta khóa nó lại không cho nó chạy nó chạy thì khi chúng ta đứng lên đấy là, là nó không đúng nó không khớp nó vô lý đúng không rồi bây giờ chúng ta nhấn vào tấm hình sau chúng ta thu cái hình nhỏ nhất và các bạn à, nhìn bên hộp công cụ này thấy cái kéo xong đến à, cái ô à, vuông chéo này vuông khóa này chúng ta nhấn vào ô vuông khóa này đấy rồi chúng ta nhấn vào cái dấu bằng nhấn vào cái dấu bằng này nhấn vào cái dấu bằng nhé, đấy xong rồi à, chúng ta kéo à, à, chúng ta tích nó lên đó tích rồi để cho nó khóa cái video này đây chúng ta nhìn này, cái hình nền đứng yên được chưa rồi chúng ta kéo cái hình nền này dài ra để chúng ta tí chúng ta lồng cái video lên bây giờ đây là cái hình nền đấy rồi tạm thời là như thế này đã các bạn thấy cái hình nền đứng yên chưa rồi ở đâu cái hình nền này à, ờ, hình nền là chúng ta xong rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái video mà chúng ta đã quay đứng trước cái màn hình xanh rồi chúng ta xem này sang cái video tôi chúng ta tích cái đã rồi bây giờ ở trên cái phần mềm này chúng ta thấy cái chữ lớp này chưa nhìn vào ở cái ô vòng tròn xanh lớn ở bên nó công cụ ấy chúng ta nhấn vào lớp nhấn vào lớp này nhấn vào lớp rồi nhấn cái trên cùng là phương tiện để chúng ta đưa video vào phương tiện rồi Bây giờ chúng ta à, tôi đưa cái video mà chúng tôi đã quay à, trên cái màn hình xanh nhá. Video gốc này, đưa lên cho chúng ta xem này. Đây cái video gốc ở đây. Đấy, chúng ta lấy nó vào. Thấy video gốc chưa? Đấy video gốc chúng ta chỉnh làm sao đó mà chúng ta đứng ở trên cái mặt đất này đấy cho nó hợp lý này. Nhìn cái chân với cái nền đấy cho nó hợp lý này. Tí chúng ta chỉnh lại. Chúng ta thấy cái này chưa? Bây giờ đây là cái video gốc chúng ta cắt bỏ cái đoạn đầu với đoạn đuôi đi vì khi chúng ta quay video là tôi bấm nút xong tôi mới chạy vào mà rồi ví dụ đến đây tôi cắt bỏ đúng không bây giờ muốn cắt bỏ cái đoạn đầu này đi mà vừa đi vào đấy cho nó hợp lý thì chúng ta nhấn ờ, vào cái video rồi thấy nó khuôn rồi nó khuôn vàng rồi đúng không tôi làm lại này nhấn vào video này thấy nó khuôn chưa sau đó chúng ta nhấn vào cái kéo nhấn vào cái kéo rồi chúng ta muốn cắt từ cái vạch đỏ ở ờ, ờ, cái chỗ mà mà nó báo đỏ từ 2 phút là 7 này này là trở về trước và chúng ta cắt bỏ đi thì chúng ta đây là bên trái cái màn hình này chúng ta nhấn là cắt sang trái của đầu phát này cắt sang trái thấy cắt chưa rồi cắt rồi đúng không chúng ta nhấn giữ vào cái video dưới rồi chúng ta rê nhấn giữ chúng ta rê rê để cho nó bằng cái hình nền này này đấy rê cho nó bằng cái hình nền này đó thấy khớp chưa rê bằng cái hình nền này đó sau đây để kéo cái đần đuôi xem nào cần đuôi nó chưa hợp chúng ta để cắt bỏ Ờ, tôi kéo cái nền sau cho nó dài ra vì cái video này nó dài này đấy kéo cái nào gần hết video rồi thôi à đến đoạn này cắt bỏ cái đoạn này đi ra rồi ví dụ tôi đến đoạn này tôi bỏ chẳng hạn đấy đến đoạn à, bằng cái hình đèn ở trên này chúng ta muốn cắt cái đoạn à, thừa đằng sau này đi của cái video phía dưới chúng ta nhấn vào cái video nhấn vào video bây giờ nhấn vào video thấy khuôn vàng chưa khuôn chưa rồi nhấn vào cái kéo tiếp tục nhấn vào cái kéo rồi cái phần sau này là là chúng ta phải cắt bên phải như vậy là nhìn bên phải màn hình mà như vậy là chúng ta sẽ nhấn vào cái nút là cắt sang phải của đầu phát này nhấn vào cắt sang phải này rồi bỏ chưa bằng chưa rồi đấy chúng ta thấy ờ, đứng ở trên cái màn hình màu xanh và trên cái nền đằng sau là là một cái khung cảnh đúng không đấy bây giờ chúng ta sẽ khoanh ờ, chúng ta lấy cái vùng màu xanh này thôi vì ờ, khi chúng ta làm ấy chúng ta nhìn này tôi khoanh cho chúng ta nhìn này đây ví dụ như là còn hai bên này là còn thừa này bây giờ để tôi khoanh lại đó khoanh lại chúng ta nhìn này đây tôi khoanh lại cho chúng ta nhìn nha còn màu đỏ rồi rồi ở cái chỗ này này là tí là chúng ta không mua ấy được đấy cái chỗ này là tí nữa chúng ta lồng vào là nó bị thừa hai cái đầu này thấy chưa chúng ta lồng vào chúng ta thấy nó thừa chưa đấy đây là nó bị thừa đấy chúng ta thấy nó thừa cái hai cái này không đấy thấy thừa không đây thấy thừa hai bên này bên trái bên phải tôi khoanh màu đỏ này này Bây giờ chúng ta sẽ ép cái ờ, video này cho nó khỏi bị như thế này Được không? Rồi Bây giờ các bạn nhìn này Các bạn kéo xuống các bạn nhìn lên trên là có cái tấm hình Chúng ta đừng có đụng vào Chúng ta nhấn vào cái lớp video này Nhấn vào cái lớp video này Rồi nhìn sang cái hộp công cụ Nhìn sang hộp công cụ chúng ta thấy này Nhìn sang hộp công cụ này Đấy tôi cho cái đoạn này đi cho nó lấp đoạn này đi Đấy Nhìn sang hộp công cụ này thấy cái ờ, ô khuôn vuông này chưa ô khuôn vuông chéo mà giống nó chéo với nhau này, này. có chữ trồng trọt đấy các bạn nhìn vào chữ trồng trọt này, này nhấn vào chữ trồng trọt này rồi chúng ta ờ, cái chỗ mặt nạ này chúng ta bật nó lên đây bây giờ nó đang tắt chúng ta bật nó lên này bật nó lên đó ở đây là có dạng đang dùng hình tròn chúng ta nhấn vào hình dạng này chúng ta tròn này nhấn vào hình dạng này chúng ta chọn cái khung màu vuông khung vuông ấy. rồi bây giờ chúng ta sẽ ờ, vào ờ, đưa tay vào cái màn hình để có các cái góc chỉnh ở trên cái cái cái video ấy. nhìn thấy màn hình này ta đưa nó vào được chưa đấy các bạn nhìn thấy chưa ta đưa nó vào này đó chúng ta lấy cái thấy chưa như vậy là nó chỉ còn có cái gì nhỉ còn có mỗi cái màu xanh thôi các bạn thấy chưa để tôi mặc đỉnh cái này là cho nó đó. còn mỗi cái màu xanh thôi các bạn thấy chưa thấy màu xanh chưa đấy bây giờ chúng ta muốn uh, lồng cái video này vào thì chúng ta phải nhấn vào cái video tiếp này nhấn vào cái video nhớ là nhấn video trong phải nền nó nhá cái nền nằm trên cái video phía dưới đấy phía dưới đấy rồi chúng ta nhìn bên hộp công cụ nhìn hộp công cụ này tôi kéo trượt hộp công cụ lên chúng ta nhìn thấy tìm thấy cái phím choma phím choma nhấn vào phím choma rồi ở trong phím cho ma nó hỏi cho phép chúng ta đang nó đang tắt chúng ta nhấn bật lên này cái nút ở bên phải trên này nhấn bật lên thấy chưa chúng ta thấy cái bên nền nó mờ chưa rồi bây giờ có hai cái nút cái nút ờ, cái nút ừ, khuôn màu đen mà cái hình người màu xanh đấy khuôn màu đen và hình người màu xanh này để tôi ờ, tôi vẽ vào đây cho các bạn nhìn này khuôn màu đen và hình người màu xanh Đấy khuôn màu đen và hình người màu xanh Phím cho ma đây và ờ, chúng ta chỉnh hai cái nút này ra vào làm sao đó Đó chỉnh làm sao đó mà cho nó cho nó nét Đấy trên người nó còn hơi xanh xanh nhưng chúng ta chỉnh hai cái nút này Đẹp hay không là nhờ chỉnh hai cái nút này này Đó các bạn thấy có giống đứng ở trên nền đất chưa Đó đấy chưa Đấy đứng ở trên nền đất chưa đấy bây giờ tôi kéo lên à, từ từ đã bây giờ chúng ta tăng cái độ nét cho cái hình này chúng ta nhấn vào cái phím ở bên cạnh cái phím chấm xanh này này cái chấm xanh này nếu như cái nền màu xanh chúng ta chọn chấm này là chấm xanh nhé còn nền màu đỏ chúng ta phải chọn màu đỏ chấm màu đỏ ở cái, cái phía dưới hai hình người này bên cạnh cái nút màu xanh này có cái nút là đường cong chi tiết có hai cái ô chéo như phần trăm này này rồi các bạn nhấn vào nó rồi các bạn chỉnh cái đồ nét một tí cái này là chỉnh nét này đấy chỉnh cho người nó nét đấy các bạn nhìn kỹ các bạn mới thấy được rồi thấy chưa nét à, tôi xóa hai cái này đi để tí nữa tôi ấy cho ờ, cho các bạn xem sau xóa cái này đã để cho nó lồng các bạn ờ, thấy lồng vào chưa rồi chúng ta chạy thử cho nào đây các bạn thấy uh, xóa được cái nền đằng sau chưa giống như đang đứng ở trên bãi cỏ chưa ờ, ờ, đấy chúng ta chúng ta diễn uh, giống như là nhìn các bạn xem này mỗi ngày năm trước làm xong ngày nào lấy tiền ngày đấy công việc là đơn giản các bạn chắc chúng ta muốn xem là công à, bây giờ mời các bạn à, chúng ta xem công việc tôi diễn trước đấy chúng ta diễn như diễn viên ấy chúng ta tưởng tượng thì chúng ta diễn ra sau đó để ý tưởng chúng ta cách chúng ta làm việc rồi sau mỗi ngày chúng ta phải làm như thế nào bắt đầu rồi. đấy chúng ta cứ tưởng tượng giống như là con hổ nó đang đi ra nhé ý là chúng ta phải đưa con hổ vào đấy các bạn nhìn kỹ xem rồi à, công việc của chúng ta rất là đơn giản ta chỉ việc là mỗi ngày ta chỉ việc là sáng ra chúng ta đánh răng cái hổ và ta kiểm tra xem là có cái răng nào nó bị cứng hay không chưa thứ hai nữa đấy đấy là cái video gốc bây giờ các bạn nhìn giữa hai người đang còn cái chấm đen đen này bây giờ chúng ta lại nhấn vào video này ở trên là cái hình nền này, nhấn video phía dưới này dưới này này đó nó khuôn cái người người này chưa thấy giữa hai người này còn cái ờ, chấm đen này chúng ta lại quay lại phím ma để chúng ta chỉnh cái đấy được chưa chúng ta chỉnh làm sao cho nó cho nó giảm cái đấy cho nó nét đấy đẹp hay không là do các bạn chỉnh hai cái nút này này chỉnh từ từ thôi đấy ví dụ như thế vậy nhá đấy quan trọng là cái chỗ này này cái chỉnh cái phím troma này này rồi tích vào xem nào để thử xem nào xem giữa hai người còn có bì nữa không nào các bạn để ý này xung quanh người cái, cái tóc là một với ờ, xung quanh giữa cái chỗ kín đấy là nó dễ bì nhá đó Đấy như vậy là tạm được rồi đúng không Chúng ta đang diễn giống như là Chúng ta tưởng tượng có con hổ ở trước Đấy Nghĩa là bây giờ là sang phần tiếp theo Sang phần tiếp theo là chúng ta bây giờ lồng uh, khi, khi mà chúng ta đứng ở trước màn hình xanh Chúng ta lồng xong rồi Bây giờ chúng ta kéo về đầu với, của cái video này Đấy về đầu của cái video này Đây nhìn đây Về đầu cái video này Được chưa Đầu video này bây giờ chúng ta thể đưa hình à, đưa cái video của con hổ chúng ta lồng lên phía trước nữa bây giờ chúng ta lại tiếp tục cái video trồng thứ ba hai lớp rồi đâu lớp thứ nhất là cái hình nền lớp thứ hai là cái video mà hai người đang đứng là chúng ta lồng ờ, đứng cái màn hình xanh chúng ta lồng lại xong sang ờ, video thứ ba chúng ta lại nhấn vào lớp nhìn bên ô công cụ vòng tròn này chúng ta nhấn vào lớp nha nhấn vào lớp này ở trên cái lớp là chúng ta nhấn vào cái trên cùng là phương tiện để chúng ta trồng một cái video nữa lên đấy bây giờ tôi tìm ờ, cái chỗ cái con hổ ở đâu con hổ mà tôi đã làm lấy con hổ này ở đây chúng ta chọn lấy con hổ rồi các bạn nhìn cho kỹ nhá các bạn thấy con hổ chưa đấy thế thì bây giờ chúng ta đưa con hổ xong rồi tôi tích vào đã bây giờ à, chúng ta muốn cái hình màu xanh này mà nó chìm à, xuống ấy ta là nhấn vào cái video mà chúng ta vừa trồng lên này nhấn vào cái video dưới cùng của con hổ này này chúng ta kéo xuống tí ở đây cho nó phù hợp với người bây giờ chúng ta để lồng vào này nhấn vào cái video này rồi nó đang khuôn con hổ này rồi nó không khuôn hình mà có màu xanh này rồi chúng ta sang hộp công cụ đó kéo lên trượt hộp công cụ lên rồi vào phím choma vào phím choma này rồi chúng ta bật cái phím choma lên giống như lúc nãy ấy đây nó hỏi cho phép hay không chúng ta bật lên rồi các bạn à, nhìn thấy bên hình nó lồng được chưa đấy rồi sau chúng ta nhấn nút tích Rồi bây giờ chúng ta chỉnh Đấy nhấn vào phía ờ, con hổ này Sau chúng ta kéo lên này Chúng ta trượt lên Chúng ta nhìn cái, ờ, cái phím điều chỉnh màu sắc Làm sao đó cho cái màu con hổ này nó phù hợp Cứ giống như con hổ thật ấy, Chứ không phải là hổ ảo Hổ vi tính đúng không Nhấn vào điều chỉnh màu sắc này Rồi trong này có ba cái nút Ánh sáng màu rồi ờ, Ừ, tối uh, nhạt hay là là, là là là ấy nổi người ta chỉnh lên này đó chỉnh làm sao mà nó giống giống hơi thật thật một tí tối tối một tí đúng cho nhạt nhạt một tí đó tức là màu giống như cái con hổ thật ấy Rồi tích cho vào tích bên phải trên cùng Đó Bây giờ chúng ta phải di chuyển Nhấn vào cái video ở dưới cùng Để chúng ta rê lui này Nhìn này nhìn này nhìn ở dưới cùng video này Giữ tay vào rê lui xuống Đấy Rê lui xuống là làm sao đó mà khi cái tay của tôi đứng đứng ở trên hình này Mà tôi mời nó ra này nhìn này Khi nào tôi mời nó ra Đây khi nào tôi mời nó ra thì nó mới ra đây chưa mời mà Đó, ờ, tôi nhấn uh, giữ video ở dưới cùng là tôi rê lui tiếp đấy các bạn chỉnh tức là chúng ta đang quay cái video không mà nó tôi chưa mời nó ra à, ờ, ở đây này đoạn này bắt đầu mới mời ra này cái đoạn tôi giơ tay này là chúng ta nhớ là đoạn này tôi mời con hổ ra đúng không chúng ta lui lại một tí chúng ta giữ vào cái video của con hổ này chúng ta kéo rê này video dưới cùng chúng ta kéo rê này rồi chúng ta xem này Giờ ta xem thử nhá à. Đấy con hổ nó ra Thấy được chưa Như vậy là cái đoàn này con hổ chúng ta nhìn này Chúng ta nhìn này cái đoàn này con hổ nó bắt đầu ra từ đây Từ đây như vậy là cái đoàn à, video này nó chưa hợp lý Nhìn cái chỗ con hổ, cái đoàn của cái đuôi của con hổ này là nó bị cắt đó Chúng ta nhấn vào video dưới Thì chúng ta chỉnh nó này Đấy chúng ta chỉnh này Lùi xuống Đấy được chưa? Chúng ta kéo rê cái này này. Đó, chúng ta chỉnh cho nó lùi xuống. Nó phải ra từ trong này ra cho tự nhiên mà ra giữa chừng giống như nó biến hóa là nó không đúng luôn. Rồi bây làm thử này xem lại này. Đấy con hổ này à. Cái con hổ này nó hơi nhỏ cái con hổ này nó hơi nhỏ này chúng ta to cho to ra một tí nữa nha được chưa đấy rồi chúng ta chạy thử lại cho nào đấy các bạn thấy chưa thấy con hổ nó ra chưa đấy rồi. chúng ta làm sao đó cho nó hợp lý thôi à, đấy đơn giản là sáng ra chúng ta đánh răng cho hổ đấy chứ lúc đầu chúng ta diễn cho chúng ta lồng con hổ này vào tí nữa cuối video tôi thể để à, cái con hổ cái đoàn video có con hổ này ở cuối video các bạn đao về và các bạn à, cắt lấy cái đoàn con hổ này để chúng ta lồng video vào được chưa Đấy, cuối video là tôi sẽ để cái đoàn video của con hồ này. Sau đó các bạn đao cái video này về các bạn cắt bỏ các phần khác các bạn chỉ lấy cái cái phần của con hồ này thôi để là sau đó các bạn làm video các bạn lồng con hồ này vào. Rõ chưa? Tí nữa tôi sẽ uh, giảm tốc độ của nó dài ra để tránh cái bản quyền khi các bạn đao về các bạn phải tăng tốc nó lên tăng tốc độ nó lên một tí là nó phù hợp. Đấy tí tôi đổi để ở cuối video ấy. Đấy. Đấy chúng ta xem tiếp này. Các bạn nhìn thấy được không? Đấy, nhìn thấy video như vậy hợp lý chưa? Đấy, nhìn rất là đẹp đúng không? Đấy, như vậy chúng ta lồng hai lần thế là xong rồi đấy đơn giản các bạn nào dùng ờ, cái cái ờ, phần mềm ờ, cái master này lâu rồi chúng ta làm cái này rất là đơn giản còn những bản mới chúng ta phải xem đi xem lại vài lần là chúng ta làm được thôi đấy để ủng hộ kênh thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và chuông để tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một số cái phần mềm khác hoặc là một số kỹ xảo về cái khác để chúng ta theo dõi và chúng ta cùng làm à, bạn nào mà không rõ chúng ta cứ hỏi nhé rồi cảm ơn à, các bạn đã theo dõi video cảm ơn các bạn rất là nhiều ở ờ, sau này à, tôi sẽ để một cái đoạn à, video của con hổ riêng ờ, tôi cho tốc độ nó nhanh lên sau về các bạn giảm chậm lại ờ, tránh khỏi bị bản quyền nhé